đâu rồi chết hết chưa nó bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi để mình cứu bạn này bắn đi nó nó còn một người nó còn một người không biết ở đâu nó chắc nó nằm ở dưới góc ấy ừ. không thấy đâu cái đạn này cháu tác mạnh quá nhưng mà nó chưa nốc tác hai thằng cháu cháu tác hai thằng rồi một thằng có đồ thính đây này clear rồi đó có một thằng không clear, clear rồi à sao sao số mốc ra này chưa. nhưng mà có kill rồi thấy có kill rồi chưa. cháu chưa cháu nóc hai thằng đã có kill rồi còn thằng còn, còn, thằng gốc cây kìa còn thằng gốc cây kill rồi phải không đấy ừ. chưa chưa chưa Đây chưa chưa Clear rồi. Clear rồi. Ô, chết rồi. nóc hai thằng mà. <laughs> Không có cứu, Ba thằng, thằng nó chết thằng rồi. Ờ. Nóc một rồi. Nóc một, nóc một. sẽ nổ cái xe đó sẽ nổ cái xe đó là bọn nó chết luôn ok đó lại xe lại ở đây nhá cho mình luôn á lốc một ở dưới nhà xong rồi ok à con Ê, té tôi té tôi nó nó trong nhà nè nó trong nhà nè hướng nào nó đẹp nút đang hay ok hay quá từ từ ở đây có cứu được không đúng không bắn trên nó you. The Sa taas, sa taas, Ryan. Sa taas, sa taas. Meron din sa taas. Meron sa taas mo. Yeah. Nốc luôn. Trên đồi cần mấy ông kìa. Nốc chưa? Còn một thằng không? Còn không? Clear, clear, clear. nó đang nó gần đấy này ok dừng lại không nóc rồi nóc một rồi nóc hai rồi nó quay lại kìa clear clear clear clear có xe có xe Này Rồi Này Đánh nhanh thắng nhanh lia rồi đó Cẩn thận gần luôn này kia kia khu nhà khu nhà Wow, yếu lắm rồi, yếu lắm rồi, yếu lắm rồi. Nó yếu rồi. Bạn này bạn bạn qua bắn luôn đi. Đó. Ơ, sao có bom này à? Ừ. Ê ê ê ê. Con thằng trong nè. con thằng kia. Này, cứu cứu cứu ông ơi. Cứu lùi lùi xuống lùi xuống để mình cover lùi xuống đâu rồi chết hết chưa nó bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi để mình cứu bạn này bắn đi nó nó còn một người nó còn một người không biết ở đâu nó chắc nó nằm ở dưới gốc ấy ừ không thấy đâu cái đạn ở đây bây giờ có bước chân nữa. bước chân là thằng nóc thằng nóc thôi thằng nóc thôi có bốn thằng mà đây này bắn đi bắn đi bắn đi đó kia chạy đâu nhỉ thế một thằng chạy mất rồi ừ nó đang nóc mà cháu tác mạnh quá nhưng mà nó chưa nốc tác hai thằng cháu cháu táp hai thằng rồi một thằng có đồ thính đây này clear rồi đó còn một thằng không clear, chưa? clear còn... rồi à sao sao smoke ra này nhưng mà có kêu rồi thấy có kêu rồi chưa. cháu chưa cháu nóc hai thằng đã có kêu rồi còn thằng còn, còn, còn thằng gốc cây kìa còn thằng gốc cây à? chiêu rồi phải không đấy ừ. gọi là chưa chưa chưa Đây chưa chưa là nốc mà clear rồi clear rồi Ô, sau rồi. nốc hai thằng mà <laughs> không có kêu thằng thằng nó chết thằng rồi 24 hay vậy đấy thính à xong à. Right.